Đường về quê chiều nay có đồng lúa chín bao la xanh ngời Đường về quê chiều nay có đàn cò trắng tung trời lá lơi